định ờ, móc đi đây anh em ạ cây hồng người ta nên là không thể bẻ cành được anh em thông cảm nhé bẻ cành là tự chết đấy cành à, đá là ở đây này anh em nhìn thấy chưa chứ không phải là ở dưới đít chứ không phải dưới đít này anh em ạ cành đá nó không phải ở cái ngọn như thế đấy cành đá là để ở đây anh em ạ chứ không phải là cành nấy cành nấy kia là rút rút đít rồi đây sang bên này là xe đá chuẩn điểm này luôn nhé nào sút cho anh em xem nào chào nha anh em clip ngày à, mùng 2 tháng 6 ok nha